khi bạn thật sự cần bữa sáng đủ chất. Này đã có năng lượng dồi dào từ yến mạch, tăng cường và sữa đậu nành bổ dưỡng Body Naturals mới. Sữa đậu nành Body Naturals khi bạn cần bữa sáng đủ chất.